một thời thùa bé đưa ta về bên bãi tù ngồi hát để anh nghe khúc dân ca có tư trong máu thịt không thể dối lòng làm sống dày một thôn quê tôi viễn tặng em bài ca lần đầu gặp gỡ trong hai vai mưa thầm bắt cá cho cây lúa vẫn xanh dưới trời chàng trang có nơi mô như người quê ta thương nhau quả ca cũng chia làm ba yêu nhau em gửi qua câu dân ca sông lam có cạn thầm bắt cá cho cây lúa vẫn xanh dưới trời trắng có nơi mô như người quê ta thương nhau quả ca cũng chia làm ba yêu nhau em gửi qua câu dân ca sông lam có cạn núi hồng hết cây xanh đậm nghĩa ân tình là vì quê hỡi về hà tĩnh người ơi về trong đau đau những ngày xa cách về trong xôn xao cánh đồng mùa gặt em ngừng tay đón gió chiều sắp qua gửi bông lúa trắng cho người đi em chờ anh thức trọn xuân canh thơ những dòng sông lúc bơi rồi lại đây anh yêu ơi thương anh nhiều lắm đó đừng đi xa như loài cá lang thang em yêu anh em thương anh vẫn và giận tí giận mà thương cũng thật cát trắng lòng lo âu khi mùa bão qua đây em yêu anh như yêu cầu vĩ rằng giận thì giận mà thương cũng thật ngoài khơi xa đang có gì đợi anh lúc bóng ba biển đông sóng gầm gào em chờ anh thức chọn xuân cánh thâu như dòng sóng lúc với rồi lại đây giận khi xa nhau đến ngàn vạn rằng giận chẳng còn ba thương dòng dài thêm em nhớ ngày em nhớ đêm giận mà thương cháy lòng em đó thương mà dần dễ gì đã có em chỉ tìm thấy ơi giận chẳng còn ba thương dòng dài thêm em nhớ ngày em nhớ đêm giận mà thương cháy lòng em đó thương mà giận dễ gì đã có em chỉ tìm thấy ở mình thôi một nắng hai sương đồi trời đạp anh chưa thể hiểu ôi câu ca răng giật mà thương mà thương ngày dài với em không đất miền trung mưa dòng nắng gió về đỏ rồi anh thương nhiều hơn nữa bởi nơi em thắm đường tình quê anh có về xứ nghề với em không có dòng sông con đò xưa vần đời câu dân ca bắt muôn từ đồng ruộng để ai xa luôn vẫn như về quê nặng nghĩa ân tình câu vị dặm người ơi nói nọ giống ai dù đã nói yêu em người yêu về đi anh về với quê em nước biếc non xanh đường quanh quanh xứ nghệ về bên em nghe lời thương của mẹ anh về đây mân gì? thương thấy mẹ cùng em dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa dâng gương cay mũi mặn tiếng nói nọ giống ai dù đã nói yêu em lời yêu thương cùng